năm loại rau củ tốt cho sức khỏe nam giới, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới liên quan đến chế độ ăn uống, do đó, việc ăn uống hợp lý và sử dụng những thực phẩm tốt cho sức khỏe vô cùng quan trọng. Dưới đây là năm loại rau củ tốt cho sức khỏe nam giới. 1. Đậu nành, đậu nành còn được gọi là thịt thực vật, rất giàu protein chất lượng cao và không chứa cholesterol. Đậu nành rất giàu các nguyên tố vi lượng như kali, canxi, phốt pho, rất hữu hiệu trong việc cải thiện tình trạng mất xương ở nam giới sau tuổi 60. 2. Tỏi Tỏi có khả năng diệt khuẩn mạnh, loại bỏ vi trùng xâm nhập cơ thể, đồng thời có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ vitamin B1, thúc đẩy chuyển hóa carbon hydrate để tạo ra năng lượng, loại bỏ mệt mỏi và tăng cường miễn dịch. Chất seleno có trong tỏi có tác dụng chống oxy hóa và được coi là thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa ung thư, nâng cao thể lực và bồi bổ cơ thể, sự kết hợp giữa các thành phần trong tỏi và protein có lợi cho việc hấp thụ protein, có thể chống lão hóa, giảm lipid máu, đường huyết, ngăn ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim, sơ cứng động mạch vành. 3. Cà chua Cà chua là một loại trái cây nổi tiếng bổ dưỡng, vị chua của nó có thể thúc đẩy quá trình bài tiết dịch vị, giúp tiêu hóa chất đạm, và hàm lượng vitamin C dồi dào không dễ bị phá hủy. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu và ngăn ngừa u sơ tuyến tiền liệt. Người bị gan kém nên ăn hai quả cà chua mỗi ngày để tốt cho sức khỏe. 4. Hạt bí ngô Hạt bí ngô là nguồn cung cấp vitamin E tốt nhất giúp chống lại quá trình lão hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc uống chiết xuất hạt bí ngô ở những bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt có thể làm giảm tần suất đi tiểu thường xuyên và cải thiện các triệu chứng khác. 5. Cà rốt Cà rốt có tác dụng chữa ăn uống khó tiêu, trở thành thực phẩm tốt cho sức khỏe. Beta-carotene có trong cà rốt khi vào cơ thể người sẽ biến đổi thành vitamin A, có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, có tác dụng điều trị các khối u ác tính và các bệnh tim mạch. Nó cũng rất giàu kali, có thể giúp giảm huyết áp và chất xơ trong nó cũng có tác dụng điều hòa ruột. Quý vị và các bạn vừa nghe xong năm loại rau củ tốt cho sức khỏe nam giới. Nếu thấy hữu ích xin hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có động lực tạo ra nhiều video chất lượng hơn. Xin cảm ơn.